Xin du chúa diệt phầy Tàu cầu thố thiên hùng Ô chéo à Mời xe cháu viên nhê thiên hùng Cháu viên nhê thiên hùng à Thố chịu chuốt giang tài mà Xiếm lùng đĩa nhê chiên à Tài mà tài bùn chầu màu nhẹ miền tu chiếu nền bùa họp chủ tu nhẹ buồn chiếu à ọ miền ơi ảnh hơi đồng hải láo ơi đồng hải láo nền bùa bùng hoa màu yết chúng chầu ọ nhẹ miền chỉnh lô ô chiếu à nền bùa dễ chạ chảy mây nhẹ bẻ phiền nhà hỏi เมื่อจิตเย็นปวนนินบัวไตเอากว่าเสาเอียมแต่ปูงเยกันเฝียงเมียนยาไตกูหันฝุดจ้วยนินบัวกอง เจียวไม้ปวดยาโคบเยถินหูไม้ทำเถาเยี่ยมแปะฝีงบุดงเย่เมียนหงเมียนนาอ้อยจุฮิวะ เมยบัวบันหายเมียหน้าเมยบัวเถาหายจันชิงไกวทินห่วงใจมนอมนินการหวังไม่หายไฟ นินใจมจริง นินการหมังไม่ปวน นินบ่เจ้าหมันกั้วเมียน นินไม่ใจอ้อยติ่งนินบัวเยจุยนินยาวปามเมียน nên cần mấy mà quần trang phái chiếu hiếu tu bà miền hám nhẹ xỉ khủng hăng tháo nhiệt dùm chia ô chiếu à mười bỏ giáo nhẹ miền mai on lọ xe mười lồng mười nhẹ lê lặt giáo nhẹ miền yếm nín chủ khấu nhẹ hơi nhẹ mười pu nín tu phong tế chúa vết chẳng khuất bùn ọ miền chủ miệt quầy chủ chiếu chúng mái quảng ninh căn nhê bẻ phiến nhìn mấy lời quảng nhìn dịp tai nhê buồn xiêm nhê cháu chiều anh duẩn tài căn bèn phim như lấy giờ chúng hiếu chỉ như miền giờ ói căn mai hải tàu về ye chia tài ngàn ó miến hải tàu về ye ngàn chiến sầu ó như miến xì con chéo máy thỉnh ye ye chúng xiệp xếp như mình im sách diện như tây buông ye con ye ye cháu trái phiết mẹ ô chéo à chết chiều chân khuẩn chăm chàng hồ on 我咱们接着银行业酒吧经业，业嘛要找混淆业是产业讲好，每按业业hiểu bốn业tiền nhiều, hoài hải nghiệp cún sĩ chân hải chảo mười chiêu thông nghiệp phái, nhìn vua lồng lời nhẹ cháu hoài nghiệp sĩ. Nhìn vua cắt rốn hỏi khu miền nhẹ màng, giả tình, tẩy mấy chỗ tổng như miền bà chiếu xe ia khảo quân nhẹ tổng nhẹ nhẹ thìn hùng xe ia đào khảo nhẹ lập yế nên ở chiếu nên bua chỗ tổng nhẹ chuối vinh bun nên bua quầy nên bua chỗ nhẹ ó xì miệt nên bua chiếu nhẹ bua nhẹ thìn hùng Ói miệt rình, nìn bua